đã có lúc ấm ấm đôi tay cùng nhau nhìn lên trời cao đến phút cuối em bước xa đi làm sao để giữ được em tìm hoài hy vọng lúc anh tìm hoài cảm giác bối rối lòng này anh đã cô đơn. Bụi chiều ai anh khuất lối chìm vào bóng tối Những nhói lệ nhòe hai mắt chẳng thể ngừng rơi Ở nơi đó em có vui không? Người bên em có sống anh không? Họ có biết những lúc em đau Cần chia sẻ với những ôm sầu tiếng đâu đừng buồn mà quên rời xa em xin đừng nghĩ anh từng yêu em lá vàng rồi xuân hạ tới nắng và thu nhớ em anh có thể về em đã yêu xa nay ông nghe trên áo còn thiếu hoa cũng chạnh lòng anh cứ tưởng mình đi xa cùng nước mẹ em bao lá cùng được nghe giọng em nói cũng thấy em cười mà nhìn thấy sao cả